gym buổi sáng sớm Khi với cái chân nhảy lo tao tăng ga đôi vật thì như là không biết tắm Xong lại vào Discord xong rồi ba hoa Vào rồi từ cũ nhưng mà lại mới Anh chụp thì lại gọi anh sang ra Em trong cô đã gọi là phải Promise và ngựa lão cài Các bạn đừng lo đến muộn Phi cơ diện đang để đón ngay Các hoàng gia từ trong bếp Trai bằng trăm tuổi đang trên tay Hôm nay đừng nghĩ gì hết Mình buồn một ngày cho đến sáng mai Đăng ly vì thành tựu mà ta đạt được hôm nay Đăng ly cho nhóm bạn từ lúc một vở trên tay Đăng ly vì đam mê nhiệt khuyết trong lòng vẫn cháy Hà ly vì chuyện cười cái bà remind it đi vì thành tựu mà tao đạt được hôm nay Nâng ly cho nhóm bạn từ lúc bước vở trên tay tao vào phòng Tùng đấy là vài năm trước Ồ, oh, 11 rưỡi anh em ta vào party Có tâm thì vào say khướt Ồ, ờ, oh, mấy thằng ngố đang đi lên Trên bảng vàng đang được ghi tên Ồ, ờ, oh, motherfuckers wanna be friend Wanna be part of my gang Ồ, oh, nâng lên thành tiêu anh em đạt được Với chất lượng view như trên mặt trường Được như hôm nay đã phải mất mát Rồi trong ta lại không thể ăn nên mày không đạt được Trên bàn nhậu thì đã có sang trần Ba vừa đủ việc để lấy cái đầu anh luôn Trong mày thấy những mày đang cần không được tìm được ở đâu bom mẹ bom mẹ bom mẹ đã mời thì tôi phải nâng ly uống rượu vui vẻ chứ không suy cảm ơn ngày mai vì những giúp đỡ để chuyện cười thì đi ra đi à, cảm ơn cả cái lần hà đông chuyện thì dài chỉ mong thì bom mẹ bom mẹ dùng tay đi tải vì anh mi không phải cũng không nét cảm ơn anh duy vì những kinh nghiệm dù miền tây nếu ta vẫn không thích cảm ơn anh sang vì những lời nói giúp anh em thoát khỏi tôm xích cảm ơn cả hai mười lăm cái hình lập và thả đánh đi đã thả đánh đi đã hai đạn đi hai đạn đi Nâng ly cho anh nghe vì thành tựu ngày hôm nay Nâng ly cho những lần bắt ma một qua sông xoay Đấy heo, chết ngay Mê nhiệt huyết trong lòng vẫn cháy Ten seconds left. Nice.